với công nghệ MSS được sử dụng. Sau khi thi công xong một nhịp, toàn bộ hệ thống ván khuôn và đá giáo được di chuyển tới nhịp tiếp theo và bắt đầu công đoạn thi công như nhịp trước. Cứ như vậy, theo chiều dọc cầu đến khi hoàn thành kết cấu nhịp. Đoạn tuyến từ cầu Vĩnh Tuy đến chợ mơ hiện nay cơ bản đã hoàn thành. Các hạng mục chính như giải phân cách, vạch kẻ đường, hệ thống đèn chiếu, lưới chắn bảo vệ an toàn, đã được hoàn thiện. Dự án xây dựng đường vành đai 2, đoạn từ ngã tư sở đến cầu Vĩ Tùy đã hoàn thành khoảng 80% khối lượng công việc. Hiện còn lại hai gói thầu là phần đường trên cao và dưới thấp đoạn từ chợ Mơ đến ngã tư Vọng. Theo dự kiến, toàn bộ dự án sẽ thông xe kỹ thuật trước ngày 31 tháng 12 năm 2022, về đích sớm hơn so với kế hoạch khoảng 4 tháng. Dự án xây dựng đường vành đai 2, đoạn Vĩnh Tuy ngã tư Sở, Hà Nội, được khởi công vào tháng 4 năm 2018, bao gồm tuyến đường bộ trên cao và mở rộng dưới thấp. Tổng chiều dài toàn tuyến là khoảng 5,1 km, với tổng vốn đầu tư 9.459 tỷ đồng, do tập đoàn Vingroup làm chủ đầu tư. Và công trình dự kiến đưa vào khai thác sử dụng từ tháng 6 năm 2023. Sau hơn 4 năm thi công, toàn bộ tuyến trên cao đoạn từ ngã tư sở tới cầu Vĩnh Tuy đã hợp lòng. Sau khi đổ bê tông tại vị trí ngã tư vọng đêm ngày 14 tháng 7, hiện nhà thầu thi công đang tiếp tục hoàn thiện các phần đường rào chắn, thiết bị ánh sáng, biển báo. Các hạng mục của dự án bao gồm có cầu chính có bề mặt 19m, cầu dẫn có bề mặt 7m, và các nhánh kết nối với đường bên dưới tại ba vị trí là cầu Vĩnh Tùy, ngã Tư Vọng và ngã Tư Sở. Đoạn vành đai 2 dọc Minh Khai gần như đã hoàn tất. Đoạn dự án có nhịp cầu cao nhất và dài nhất trên tuyến đường vành đai 2 trên cao. Đoạn phía trên cầu vượt giải phóng Trình Trình đã được đổ bê tông khớp nối từ ngày 24 tháng 3 chính thức hợp long tại nút giao 3 tầng chương trình giải phóng. Phần đường trên cao được nhà thầu thi công áp dụng công nghệ đổ bê tông tại chỗ trên giàn giáo di động MSS, đa giáo di chuyển phía trên dầm. Đây là dự án đường trên cao đầu tiên ở Hà Nội sử dụng công nghệ này. Đổ dầm trực tiếp và không phải vận chuyển dầm bê tông bằng xe hạng nặng từ công trình. song song với việc thi công đường trên cao, đường dưới thấp cũng được mở rộng. Toàn tuyến đã cơ bản hoàn thành việc mở rộng đường với quy mô 8 đến 10 làn xe, vỉa hè rộng 4 đến 6 mét mỗi bên. Việc sớm hoàn thiện đường vành đai 2 giúp giảm áp lực giao thông cho tuyến Vĩ Tuy, ngã tư Vọng, ngã tư Sở. Tuyến đường từ trước đến nay luôn là một trong những điểm nghẽn giao thông tại thủ đô. khi hai siêu công trình tổng cộng 12.000 tỷ đồng là cầu Vĩnh Tuy 2 và đường vành đai 2 từ cầu Vĩnh Tuy đến ngã tư sở hoàn thành, sẽ rút ngắn thời gian di chuyển quãng đường 11 km này xuống còn 10 phút. Vậy là sau hơn 4 năm thi công, tuyến đường vành đai 2 trên cao, đoạn từ Vĩnh Tuy tới ngã tư sở đã hoàn thành nhiều hạng mục quan trọng. Đây là đoạn tuyến quan trọng được người dân kỳ vọng giảm ùn tắc nhiều năm qua,